iPhone 8 64GB đen quốc tế Mỹ Lai New 99%, giá 4 triệu 550 nghìn. iPhone 8 64GB trắng quốc tế Mỹ Lai New 99%, giá 4 triệu 650 nghìn. iPhone 8 64GB đỏ quốc tế Mỹ Lai New 99%, giá 4 triệu 850 nghìn. iPhone 8 64GB vàng quốc tế Mỹ Lai New 99%, giá 4 triệu 850 nghìn. iPhone 8 Plus 64GB đen quốc tế Mỹ, giá 6 triệu 750 nghìn iPhone 8 Plus 64GB trắng quốc tế Mỹ, giá 6 triệu 750 nghìn. iPhone 8 Plus 64GB đỏ quốc tế Mỹ, giá 6 triệu 850 nghìn. iPhone 8 Plus 64GB vàng quốc tế Mỹ, giá 6 triệu 850 nghìn. iPhone 8 Plus 256GB đen quốc tế Mỹ lai điều 99%, giá 8 triệu 250 nghìn. iPhone 8 Plus 256GB trắng quốc tế Mỹ lai điều 99%, giá 8 triệu 350 nghìn iPhone 8 Plus 256GB đỏ quốc tế Mỹ lai điều 99%, giá 8 triệu 450 nghìn iPhone 8 Plus 256GB vàng quốc tế Mỹ lai like new 99%, giá 8 triệu 550 nghìn.